Hỗ trợ tiêu dùng, giảm giá lớn camera 3.0 hôm nay giảm mạnh chỉ còn 299 nghìn. Mua một tặng một giá không đổi. Camera hỗ trợ hình ảnh ban đêm có màu như ban ngày siêu nét. Một chiếc camera giá chỉ 299 nghìn có đầy đủ những tính năng ưu việt nhất hiện nay như có thể xoay 360 độ, cảnh báo chống trộm, đàm thoại hai chiều và đặc biệt có thể xoay theo người. Chỉ với 299 nghìn bạn đã sở hữu ngay cho mình một thiết bị quan sát và chống trộm từ xa mới nhất hiện nay. Chế độ bảo hành lên đến một năm là điều tuyệt vời mà bạn không nên bỏ qua. Chia sẻ ngay video hữu ích này để được mua hàng với mức giá cực kỳ ưu đãi chỉ 299 nghìn, mua một tặng một duy nhất trong hôm nay. Đẹp như ánh